Phạm Hướng xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến nhé thì uh, quay trở lại với kênh uh, phong thủy nhà ở Phạm Quang Hướng đến với kênh uh, phong thủy uh, nhà ở của Phạm Hướng thì uh, ở đây uh, Phạm Hướng chuyên chia sẻ cho quý vị về phong thủy của chính bản mệnh chúng ta từng tuổi một phong thủy về màu sắc phong thủy phong thủy về hướng nhà xây hướng nhà tắm hướng nhà bếp phong thủy à, về à, cái à, năm được tuổi xây nhà rồi là cung phi bắt chặt rồi là cung phi nam nữ. Đấy, chia sẻ hết cho quý vị để chúng ta nắm bắt được chúng ta thuộc mệnh gì Đấy, thuộc con nhà hướng đông hay thuộc con nhà hướng tây để chúng ta sử dụng phong thủy cho hợp với bản mệnh chúng ta nó đem lại rất là nhiều may mắn cho chúng ta nhé đấy nếu chúng ta nắm bắt được Ờ, là biết được là cái mệnh chúng ta mệnh gì Đấy, còn nhà hướng đông hay, hơi là hướng tây thì chúng ta sẽ mua nhà hoặc là xây nhà theo hướng chính bản mệnh nhé thì hôm nay à, à, Phạm hưởng xin chia sẻ tiếp theo cho cái tuổi 1989 nhá kỷ tỵ 1989 kỷ tỵ nam và nữ luôn nam và nữ luôn nhá thứ nhất 1989 nam mạng cung tự vi hay còn gọi là cung sinh đó là cung cấn lam mạng là cung cấn lữ mạng cũng cùng cung luôn cũng là cung cấn cái cung tự vi này hay còn gọi cung sinh này này chúng ta xem lá số tử vi trọng đời theo từng năm rồi là xem về cái tuổi vợ chồng nhá đấy là người ta xem vào cái cung này thế còn chúng ta bây giờ hiện tại chúng ta phải đi tìm cái cung bát chặt cung phi nam lữ bát chặt thì phải tìm ra mới được tìm ra để gì để chúng ta biết được cái cung phi bát chặt của chúng ta là cung gì để chúng ta tính ra cái hướng mệnh hướng nhà của chúng ta à, mệnh chúng ta là mệnh gì hướng nhà chúng ta theo hướng của mình là hướng gì đông tứ chặt hay là tây tứ chặt thì ở đây phòng hướng chia sẻ thì chúng ta lấy 1900 lấy 1989 là khí tỵ chúng ta chia cho con số 9 nhé chia con số 9 nó sẽ bằng đây ký tỵ chia cho 9 nó sẽ ra là 2051 có nghĩa là 1989 chia cho 9 là chia hết cho 9 thì chúng ta lấy cái con số 9 đó lấy cái con số 9 đó nhá rồi chúng ta lấy con số 9 đó chúng ta tra vào cái bảng này chúng ta tra vào cái bảng này cái bảng này là bảng bắt chặt cung phi làm nữ nhá đấy thì ở lam ở đây có cung con số 9 là cung gì thì dựa vào đây nhé quý vị dựa đây con số 9 của chúng ta ở đây đó là cung khôn nha 1989 kỷ tỵ Lam mạng thì cha bảng bên trang bạn của Lam này con số 9 đó là cung khôn cung khôn ở đây thì đó là thuộc quân nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ mệnh đây đó là Tây Nam là cung khôn này cung khôn ở hướng tây nam đó hướng tiếp theo đó là hướng chấn tây tiếp theo là hướng tây bắc và hướng đông bắc nhé đó là bốn hướng của quân nhà hướng tây thuộc tây tứ mệnh đó là 1989 la mạng thuộc quân nhà hướng tây tây tứ mệnh nhé tây tứ chặt đấy thế còn nữ thì sao nữ thì chúng ta cha bạn có bên nữ con số 9 nó tương ứng với ô nào tương ứng với con số 9 ở đây đó là cung tốn nè cung tốn nè Đấy, bên nữ là số 9 là cung tốn thì cung tốn ở đây chúng ta tìm ở đây đó đây đó là đông nam này nhớ cung tốn đây đó là đông nam à, hướng hướng đông nam rồi là hướng chắn nam chắn bắc và hướng chắn đông đây là con nhà hướng đông thuộc đông tứ mận nữ mạng 1989 nhá nữ mạng đấy rồi tiếp theo thì phạm hưởng chia sẻ luôn cho mình đó là về cái ờ, màu sắc phong thủy của tuổi 1989 kỷ tỵ đó thuộc là đại lâm mộc cái đại lâm mộc có nghĩa là mạng mộc nhá mận mộc ở đây thì đây mận mộc ở đây cái màu tương sinh của chúng ta đó là màu đen và màu xanh nước biển và màu tương hợp của chúng ta đó là màu xanh lục hay còn gọi là xanh lá cây còn bị khắc kỵ bởi màu trắng màu xám màu nghi nhé không nên sử dụng màu trắng màu xám màu nghi để sử dụng phong thủy nhé thì khi chúng ta nắm bắt được cái ờ, màu sắc phong thủy bản bệnh của chúng ta rồi thì chúng ta lấy cái lấy cái cái phối màu đó chúng ta sẽ là sơn nhà sơn cổng hay là mua xe theo màu sắc phong thủy đó nó rất là đem lại rất là nhiều may mắn cho chúng ta khi chúng ta sử dụng đúng cái màu phong thủy của chính bản thân chúng ta nhé đó là bằng bọc đó là phòng hướng đã chia sẻ xong cho chúng ta là mặn bọc nhá rồi thì uh, tiếp theo thì uh, phạm hướng lại chia sẻ cho quý vị nhá cho quý vị của tuổi 1989 cung cấn thì cung cấn ở đây có bốn hướng tốt thì phạm hướng chia sẻ luôn hướng nào tốt nhất để chúng ta biết nắm được hướng nào tốt nhất hướng nào tốt thứ nhì hướng nào tốt thứ ba và hướng nào tốt thứ tư thì ở đây phạm hướng chia sẻ luôn thì La Mạo 1989 kỷ tỵ nhá kỷ tỵ ở đây là hướng đẹp nhất để quay hướng nhà hay là hướng nhà bếp hay hướng nhà tắm đó là hướng tránh hướng đông đông bắc đó là hướng đông bắc là sinh khí nhá, đó là hướng tốt thứ nhất hướng thứ hai ở đây đó là hướng chắn tây là thiên y nhá là hướng thứ hai đẹp thứ hai hướng đẹp thứ ba ở đây đó là hướng tây bắc đó là diên niên và hướng đẹp thứ tư cuối cùng đó là hướng phục vị là hướng Tây nam nhá đó là 1989 La Mã nhá đó là bốn hướng tốt thế còn nữ thì sao nữ ở đây nữ ở đây thì lại thuộc quân nhà hướng Đông thuộc Đông Tương mệnh thì Phạm Hướng lại chia sẻ cho quý vị bốn hướng tốt của nữ Mạng 1989 kỷ tỵ nhá hướng tốt nhất của chúng ta đó là hướng chánh bắc sinh khí chánh bắc hướng thứ hai là hướng chánh nam và hướng thứ ba đó là hướng chánh đông và hướng cuối cùng đó là hướng đông nam nha hướng đông nam đó đấy là của lữ mạng rồi của lam và của của lam và của lữ đã biết rồi thì bây giờ phạm hướng lại xin chia sẻ cho quý vị một điều rất là quan trọng đó là về cái gì về cái năm được tuổi xây nhà nhá thì nhiều người á, mà muốn xây nhà nhiều khi cũng không biết là cái năm nào mình được tuổi xây nhà không biết được lại phải đi thêm xem thầy này cậu kia để biết được cái năm xây nhà tốt tại sao như vậy tại vì khi chúng ta mà được tuổi xây nhà thì phải như thế sao muốn xây nhà thì phải tránh ba điều này phải tránh ba cái điều này thứ nhất cái năm đó không phạm phải kim lâu nhé yeah thứ hai là không phạm vào hoàng ốc không phạm vào hoàng ốc thứ ba là không phạm vào tam tai đây là ba cái điều cấm kỵ đại cấm kỵ khi chúng ta xây nhà tránh ba trường hợp này thì chúng ta mới sẽ được xây nhà xây nhà nó mới đẹp nhá đó là điều quan trọng tối thiểu khi mà chúng ta xây nhà nhá người ta nói rồi xây nhà thì lấy tuổi đàn ông lấy vợ thì xem tuổi đàn bà thì ờ, nhiều khi ở đây phạm hướng chia sẻ luôn cho quả lữ tại sao đã nhiều khi trong một cái gia đình mà nhiều khi là không ví dụ như là người vợ không còn người chồng nữa chỉ có người vợ thôi với với, với mấy đứa con thì dĩ nhiên là phải lấy cái tuổi của người phụ nữ đó để đứng lên xây nhà theo tuổi của người vợ nếu trong nhà gia đình mà không có lam thì phải lấy tuổi của ngữ của lữ để làm nhà nhé người lữ lớn tuổi nhất trong cái ngôi nhà đó để làm nhé

2058 2064 2065 2073 2074 và cuối cùng đó là 2076 đây là những năm được tuổi xây nhà của tuổi kỷ tỵ 1989 Lam và nữ không phạm phải ba điều tam tai kim lâu hoàng ốc nhé rồi thì phạm hướng đã chia sẻ xong cho quý vị về cái được cái năm được tuổi xây nhà rồi tiếp theo chúng ta phải làm thế nào tiếp theo chúng ta phải tìm một cái tháng để chúng ta xây nhà đúng không chúng ta phải tìm một cái tháng để xây nhà thì nhiều khi quý vị cũng không biết là tháng nào tốt cả nhá không biết tháng nào tốt ngày nào tốt để chúng ta xây nhà phạm hướng chia sẻ luôn cho quý vị tự chúng ta xem tự chúng ta tự làm luôn rồi tiếp theo đó là trong 12 tháng của cái năm được tuổi xây nhà đó là tháng nào cũng xây nhà được tháng nào cũng có thể động thổ được nhá nhưng phải xem lịch âm nhé xem xem ở cái cuốn ở xem xem ờ, năm là năm ờ, tháng âm lịch nhé thì ví dụ trong 12 tháng đó chúng ta chọn đại một tháng ví dụ chúng ta chọn tháng 3 chọn tháng 3 để chúng ta xây nhà thì dĩ nhiên ở trong sông tháng 3 đó nó sẽ có 4 ngày hoặc là 6 ngày trong cái tháng đó có cái giờ hoàng đạo và cũng có cái giờ hắc đạo giờ hoàng đạo là gì mà giờ hắc đạo là gì giờ hoàng đạo có nghĩa là cái giờ đó khung giờ hoàng đạo đó là của thần thiện nhé của thần thiện cai quản ở khung giờ đó đấy thì khi chúng ta mà à, khi chúng ta mà động thổ vào đúng ngay cái khung giờ hoàng đạo đó thì được thần thiện giúp đỡ mưu sự dễ thành cầu gì được đấy nhé được sự giúp đỡ nếu ngược lại mà chúng ta mà động thổ làm lễ động thổ mà trúng ngay cái giờ hắc đạo cực kỳ xấu tại vì sao cái giờ đó là cái giờ của thần ác là thần xấu cai quản Đấy, thì nói chung là ở đâu cũng thế thôi tiên thì cũng tiên tiên tốt tiên xấu ở dưới trần gian cũng có người tốt người xấu cũng như nhau cả thôi thì chúng ta phải nắm bắt được cái điều đó nhá đấy khi chúng ta đọ chọn được cái khung giờ hoàng đạo đó rồi thì chúng ta sắm một cái lễ để chúng ta làm lễ động thổ trên miếng đất đó khi cái người cái người chủ sự đó người đứng ra làm cái nhà đó xây nhà đó thì khi chúng ta làm lễ thì đừng cho ai đừng cho ai bước vào trong cái khu vực miếng đất động thổ đó nhá không cho ai vào chỉ có một mình mình đứng ở trên miếng đất đó động thổ đứng trên miếng đất đó để làm lễ khi chúng ta vừa làm lễ xong thì chính cái người chính chúng ta là người mang quốc mang sản động thổ ở ngay cái miếng đất tại chân của chúng ta động thổ ở miếng đất đó xới vào vài ba xới uh, cát xới đất hoặc là cuốc vài ba cuốc vào cái nền đất đó đó là động thổ đấy là xong khi chúng ta động thổ xong rồi thu gom hết tất cả cái bài vị vô để phần còn lại cho thợ xây tự người ta làm từ đó trở đi là ngày nào cũng thợ cũng phải xây nhà nhé cũng phải xây nhà nếu chúng ta xây nhà thì lên lên lưu ý một điều rằng là ngày ngày ngày nào xây nhà liên tục cho dù bất kể nắng hay mưa chẳng may mà cái ví dụ như gặp trường hợp mà chẳng may vào cái vào cái ngày đó trời mưa quá mà thợ không làm được thì chúng ta là chính chúng ta có thể vào trong đó chúng ta chúng ta làm một làm một cái điều gì đó ở trong cái cái ở trong cái cái cái, cái miếng đất đó có nghĩa là cũng có thể là xếp gạch ừ? xếp gạch xếp đá đó cũng là vẫn là trong cái ngày đó vẫn có người làm thì để cho làm gì để cho tốt có nghĩa là ngày nào cũng có thợ làm ngày nào vẫn ngày nào vẫn có thợ làm như thế nó sẽ tốt cho ngôi nhà ông ta thế còn mà chúng ta mà đang làm dở chừng tự dưng chúng ta nghỉ khoảng 5 10 bữa mà không làm nữa thì nói chung cái ngôi nhà ông ta nó cũng bị ảnh hưởng nó cũng không được tốt cho lắm nhá đã xây nhà là phải xây liên tục làm liên tục thì nó sẽ tốt hơn nhá đó là vấn đề là phong thủy rồi là thế là xong rồi thì bây giờ là phạm hướng lại chia sẻ cho quý vị cái ý nghĩa của bốn của bốn hướng tốt và bốn hướng xấu à, chúng ta quay về hướng tốt thì nó sẽ như thế nào mà quay về hướng xấu nó sẽ như thế nào phạm hướng chia sẻ làm và lữ luôn nhá cái hướng tốt đầu tiên của chúng ta cái hướng nhà tốt nhất đó là hướng sinh khí hướng sinh khí ở đây đó là cát khí là sự thông suốt sinh sôi nảy nở hanh thông hòa hợp thăng tiến nhé mưu sự dễ thành đó là đó là hướng sinh khí là hướng tốt thứ nhất hướng thứ hai đó là hướng thiên y hướng thiên y biểu hiện cho sự là thăng tiến tài lộc nhé giải được các vướng mắc trong cuộc sống về mọi mặt Đấy đại cát đại lợn nhé rồi là được sự trợ giúp được được được người được được sự là được sự giúp đỡ của người khác đó. rồi hướng thứ ba đó là hướng duyên liên hướng hướng diên liên ở đây đó là về thuận hòa êm đẹp gặp nhiều sự may mắn vui vẻ trong mối quan hệ tình cảm gia đình và xã hội bạn bè đó kinh doanh được thăng tiến nhá đó là hướng diên niên và hướng cuối cùng đó là hướng thứ tư là hướng phục vị hướng phục vị ở đây đó là phục hồi lại những cái thứ xấu phục hồi lại những những cái thứ mà đã xấu trở thành lên tốt hơn phục hồi lại cân bằng lại trở lại vị trí ban đầu của nó nhá đấy gọi là phục vị đó là hướng thứ tư rồi tiếp theo thì là bốn hướng xấu nè hướng xấu thứ nhất chẳng may chúng ta quay nhà mà quay về cái hướng này mà hướng tuyệt mệnh này đó là chia ly chia cắt đấy rồi là chết chóc đấy rồi là tai ương nhá gặp nhiều trở ngại nguy khốn đấy rồi quan hệ hôn nhân bất hòa đó là hướng tuyệt mệnh hướng thứ hai chẳng may chúng ta quay nhà về hướng ngũ quỷ thì hướng ngũ quỷ này sẽ bị quấy phá quấy rối nhá rồi là trở ngại lận đận mưu sự không thành đấy vô tiền khoáng hậu tranh cãi thị phi nhá đó là ngũ quỷ hướng thứ ba đó là hướng lục sát nếu chúng ta quay nhà về hướng lục soát có nghĩa là thiệt hại đức đoạn chia ly thương tổn nhé đấy là hao tài mất mát đó là hướng lục sát hướng xấu cuối cùng đó là hướng họa hại họa hại ở đây đó là mất mát hao tổn tiền tài nhé rồi là gặp nhiều khó khăn tình duyên chia cắt nhé rồi là bệnh tật gia tăng khí lực tổn thất có nghĩa là sức khỏe yếu nhá sức xỉu sức khỏe sẽ bị yếu có nghĩa là âm thịnh dương suy nhá dương mà suy là con cơ thể sẽ yếu dương mà càng tăng thì cơ thể sẽ khỏe đấy thì đó là xong đó là Phạm Hưởng đã chia sẻ xong cho quý vị về phong thủy nhà ở của tuổi 1989 kỷ tỵ nữ và nam đã xong thì cũng mong là cái video này sẽ giúp ích được cho quý vị hữu duyên nhé, hữu duyên cho những người tuổi 1989 xem được cái video này để nắm bắt được phong thủy bằng mệnh trên chúng ta thì các bạn biết rồi cái gì hợp với mình thì làm cái gì cũng tốt ừ. miếng đất chúng ta mua được một miếng đất một cái ngôi nhà hợp với mệnh chúng ta thì dĩ nhiên là cái gì cũng tốt chúng ta lấy vợ cũng phải tìm được cái tuổi hợp với mình thì cái gì cũng tốt đúng không nó là như vậy hiện tại thì phong thủy hiện nay ngoại cảnh nó tác động đến đời sống con người vật chất con người rất là nhiều thì chúng ta phải lại phải sử dụng cái ngoại cảnh để bố trí lại cho nó hợp với mệnh chúng ta để gia tăng thêm tài lộc sức khỏe cho chúng ta nhé thì đó thì mong là sẽ cái video này sẽ đem lại rất là nhiều may mắn cho quý vị 1989 nhé rồi thì quý vị đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo Phạm Hướng chia sẻ. Rồi xin chào tạm biệt quý vị nhé.